nào ai biết chưa bước hiên ngang xua tan bóng đêm dẫu phải lỗi ngược dòng ánh sáng vẫn miệt mài tìm đáp án thử thách giúp ta thắp ngày tháng phía trước thênh thang tính ra thì giọt lệ kia đã giúp cho ta thêm bao sức mạnh cứ mạnh mẽ dù có ra sao vẫn dặn lòng mình phải dũng cảm thử thách giúp ta thắp sáng